là do chính bản thân của mình suy nghĩ quá nhiều và hy vọng quá nhiều không phải à, khi mà bạn cho đi thì bạn sẽ được nhận lại gây hay không là do mình đừng ông có nóng nó nóng đến chút à nếu muốn giữ người chồng của mình thì ông bà mình nói có ấm sâu thì phải đốt lửa chồng nói thì vợ phải nhịn thì chuyện gì nó cũng em thế đừng nói anh nói tôi anh nói một tôi nói hai thì làm sao mà nói lại không có chuyện cái như không là do mình đừng ông có nóng nó nóng một chút à còn mình nóng á mình nóng tới cả năm tôi đã thích một cô gái ừ, ừ. nhưng tôi định quên cô ấy sao cậu tỏ tình với cô ấy chưa chưa vậy mà định chấm dứt rồi hả Cô ấy có người yêu rồi Thích cô ấy nhiều lắm hả Ừ Rất nhiều Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em trước Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời Đời của kiếp thằng tù này nó rất là khốn nạn là như này Đi tù về Rất muốn tử tế Nhưng muốn làm người tử tế phải có tiền Ít nhất là phải mua được một cái xe máy Để làm cái ông xe ôm đúng không? trạch áp nhưng không có 5 triệu 7 triệu 10 triệu mua xe máy thì làm nào thời gian thôi gây án cái bóc túi cái nên chẳng may lại bị bắt lại tù xong có những người là tức là không không như vậy nhưng mà cầm cái lý lịch của mình ấy, xin là cho tôi vào tôi làm việc nhưng khi vai khai phần lý lịch là ừ, đã từng đi tù này cũng bị trả lại ai cũng biết cả cái xã hội này ai cũng biết cái chuyện đấy nhưng chẳng ai giải quyết được chuyện đấy cả đàn ông không có tiền là yếu đuối vô cùng bây giờ tôi không có tiền là tôi không có một chút tự tin nào. dạ đúng rồi ở những cái thời đại bây giờ đi ra ngoài đường mà thật ra thực ra không phải không tìm ít tiền thôi đã mà tự ti rồi Và khi đàn ông không tiền đấy thì nó sẽ kèm theo một thứ là gần như là bây giờ sẽ không có tiền. giờ là đang không có nghề ngỏng trên nó em cùng anh chịu khổ sau này anh có tất cả thì anh sẽ đối xử với em nhưng sự ưu tiền duy nhất em tầm này ấy, tiền mà không có ấy, về quê cho nó còn khinh ba mẹ thì đương nhiên thằng nào chả nhớ nhưng mà tiền là cái gì mà quan trọng quá vậy em đi quét rác để làm gì có phải để kiếm tiền không cơm cơm nó lẫn đâu trong đống rác hả cơm lẫn rác nhưng mà nó có mùi thơm còn vàng lẫn cơm là nó có mùi thúi tại sao khi mà nói với nhau có rất là nhiều lý Chỉ một lý do duy nhất là không hợp nhau Vậy thì anh đáp với em làm gì Anh chịu rất yêu thương cho em làm gì cái thứ này này có người ăn rồi đổi cái khác cho tôi chị nói cái này có người ăn rồi bếp của em á không bao giờ cho khách ăn đồ ăn của người khác chị tại sao chồng của chị chị ăn rồi mà em còn ăn lại bạn nam á mất người yêu thì bạn vẫn còn công việc còn sự nghiệp còn mọi thứ để bạn bệnh vào nhưng với phụ nữ khi tìm được một người yêu thật sự một cái mối tình mà mình nghĩ là mình sẽ dành cả đời này cho họ thì họ chỉ có cái đó để vịnh vào thôi chỉ có tình yêu để vịnh vào thôi anh em hỏi là sao mà mình ừ, chia tay 8 năm rồi mà mình không quen ai hết tại vì em thấy em nghèo quá sợ quen người ta rồi người ta cũng bỏ hạt tiêu ti bé mà cay polymer ti mỏng mà thay lòng người ngày mai đời ta chưa biết giàu sang hay khó khăn số kiếp trời ba đời phù phàng chắc tay để cho ta hiểu nhận gian kẻ sâu với ta thế nào